muốn chơi hả đá thịt hả chưa thịt hả em đá tao hả chưa thịt hả Alo Sao đây còn chưa tới hả? Chưa tới phải không hả? Chú Nam có dẫn đội du thuật đi biểu diễn nè Anh em coi đó Chuyện gì nữa vậy? Ôi, lại xảy ra chuyện gì nữa đây hả? có biết đại ca của tôi là ai không Cô bây giờ thầy cũng có tiền trả cho các xong Nếu hôm nay cô không trả số nợ cho tôi Thì cô chạy không thoát đâu Đi làm ở đường Bọt Long đi Anh đang nói gì muốn hù tôi hả Bây giờ tôi chỉ là người trung gian Tiền là cô Bobby mượn Bây giờ cô bỏ trốn sao bắt tôi trả Mượn 50 ngàn phải trả 200 ngàn Thêm tiền lợi tới 250 ngàn Còn còn thêm tiền bồi thường là 100 ngàn nữa Anh khắc khe như vậy xong cho giải lấy cao đi Hả Cái gì Anh quê, số 32 đường Bọt Long Con nhỏ đó là cái chuyện còn có em Dung ở đó nữa Dạ cho tôi được rồi Anh Công à Hôm nay sinh nhật của anh mà đừng có giận nhau ok? Đừng lại chạy nữa trả đi Gì Có tiền Nhưng mà tôi không trả Phải Ông trả cưỡng hiếp cổ Đánh đi Đánh đi Muốn can thiệp hả? Mày không muốn sống nữa hay sao hả? Tao làm người đòi nợ đi nè Thiếu nợ thì trả tiền rất hợp lý mà Anh à, đừng ngang tài quá được không? Số tiền này tôi trả Bây giờ chuyện này tính sao đây? Đôi bên đi thiệt rồi Coi như vậy Tính què hả? dạ. Phải tôi chị quay Anh nói đó nha À dạ Muốn đánh mà hả Mau đi chúc mừng sinh nhật anh Phong À dạ nhịn gì Mừng nói dành một lời cảm ơn Cần gì phải cảm ơn Chuyện gì mà đáng làm tôi nhất định sẽ làm thôi Vậy hả Vậy có chuyện gì mà anh muốn làm Hoặc đã là rất nên làm Nhưng mà anh lại không có làm không Có Tôi chuyển lời xin lỗi của anh Phong Nghĩa là anh tới đây Khờ thiệt Đây đâu có phải là lần đầu tiên Nè đừng có nói nhiều nữa Mau lên đi mình tới trễ rồi